em xin chào cả nhà hiện tại bây giờ tình hình F0 càng ngày càng căng nè thứ nhất thứ hai nữa cách ly tại nhà rất nhiều và rất nhiều người hỏi em về cái cách sử dụng cái bình oxy này bây giờ hôm nay em sẽ chỉ cho mọi người ha thường thường em đi giao bình oxy là sẽ cái này toàn bộ là mới hết nha và em hoàn toàn hỗ trợ miễn phí hết không lấy bất cứ tiền của ai hết nha đây một bộ oxy của em bao gồm cái này một cái hộp đây trong đây cái hộp bao gồm đây là một dây thở một đây là một van đồng hồ và đây là một cái bình nước dành cho oxy ha đây chỉ có ba ba món thôi mọi người ở nhà nên thủ một cái cờ lê dùm em đây là một cái bình oxy đây là một cái van mình để, để đưa vào nhà có một cái cờ lê mọi người thấy rõ không ạ nếu mà có một cái cờ lê thì siết nhẹ lại thôi không cần siết chặt lắm đâu đây đây là như vậy còn cái này đây là cái bình nước chí không nước mạnh cho chí đây trong đây nó sẽ có cái mức nước của mình ha đây là cái mức là tối thiểu mọi người canh phải chăm vô dùm em còn đừng bao giờ qua cái mức này nó có hai mức mình đổ lưng lưng là vừa đủ rồi đây em đã hứng nước ha đây là cái mức tối thiểu là không để nước là mình hết được quá mức đó mức này là không thể nào quá tối đa mình hứng lưng lưng là được rồi cảm ơn người ha xong mình sẽ siết lại trong đây nó có một cái ron cái ron để cho không bay hơi mà tại sao phải hớt nước này hớt này để nó nó nó nó nó làm cái hơi nước lên nó làm cho cái phổi của mình không khô ha mọi người ha đó xong xuôi tiếp tục em đã dày ha em sẽ gắn dưới đây mọi người nhìn nha tốt nhất như lên ở nhà thủ một cái cờ lê dùm em nha đây mọi người nhìn thấy hết rõ chưa rồi đây là cái bước cuối cùng đây là một dây thở có nhiều người thắc mắc em là tại sao không có mặt nạ mọi người muốn trang bị cái mặt nạ thì mua riêng dùm em tại vì cái này nó xài nó sẽ đưa vào trực tiếp hai ống này nó sẽ đưa vào cái mũi nó sẽ làm trực tiếp cho mình gọi là đỡ tốn oxy oxy thật sự bây giờ oxy rất là hiếm hiếm hiếm cực kỳ nha mọi người nên tiết kiệm được lúc nào thì hay lúc đó đây em nói lại một lần nữa ha em có một dây này thôi còn mọi người muốn mua một cái mặt nạ có một loại mặt nạ nữa mọi người muốn mua mặt nạ thì cứ đi mua thêm một cái đó nữa chứ trong bộ của em là chỉ có một dây này mà dây này thì nó sẽ tiết kiệm nhiều cái oxy hơn là cái kia tại vì cái kia nó nó nó nó nó, nó ra nhiều quá còn cái này nó đưa trực tiếp vào mũi của mọi người ha cái, cái dây đó thì sẽ gắn vô cái, cái ống này đây gắn vô càng chặt càng tốt nha mọi người sau khi mọi người gắn thì nó sẽ như vậy à, mọi người ha đây dây ống thở cái ống thở nói vào đầu đây nướng và đây là quan đồng hồ đồng hồ này nó sẽ báo nó giống như một bình xăng vậy đó ở đây là đầy đầy ha tới mức vàng là mọi người nên cầu cứu mọi người để ờ, kiếm một bình oxy mới là được tại vì bình oxy hiện tại bây giờ rất là hiếm ha mọi người ha đây là cái van chỉnh để cho bao tùy bao nhiêu lít, lít trong một phút đây đây là từ 1 cho tới 15 lít ha bây giờ em sẽ thử nha đây em sẽ xả cái này ra trước đấy mọi người nghe xì không đó do em cái này em không siết chặt em chỉ thử cho mọi người coi thôi ha cho nên không quan trọng ha cứ tạm thời cho để xì vậy đi thì khi mà xì ở đây em em mở ra hết thì nó sẽ lên đồng hồ mình lên nước nó sẽ sôi đây em sẽ chỉnh đây là cái van chỉnh của mình đây muốn lên bao nhiêu thì nước ở đây sẽ coi đây là coi như nó hoạt động rất tốt con phá lại nha mọi người khi mà cái nước sôi ở đây ở đây anh chỉnh, chỉnh được rồi thì nó sẽ ra cái hơi oxy mình ở đây đây nha mọi người ha khi mọi người gắn đã xong hết rồi thì đây là cái bước cuối cùng đây là hai cái ống như nãy em nói muốn mua mặt nạ cũng được nhưng thực sự mặt nạ nó nó ra oxy rất nhiều nó rất là hao cái bình oxy của mình lận và mình xài không được lâu thì khi mà mình xài cái này thì nó sẽ đưa vào trực tiếp nó sẽ đỡ hơn và mọi người có thể nhấp một miếng thôi chứ không cần phải xả nhiều oxy như vậy thì khi mà đã ra được cái đây rồi đó khi mà để cho để tay đây ra ra hơi được oxy rồi đó thì mọi người cứ đưa vào đây chồng vào hết đây là chồng vào rồi cái này sẽ đưa trực tiếp vào mũi của bệnh nhân và đây là đây sẽ rút vào rút rút lại đây đằng sau lưng nó có một cái rút rút làm sao cho mọi người thoải mái là được à, một năm đại dịch mong mọi người đầy sức khỏe để vượt qua cái này chứ cũng chả biết sao trong khả năng em em sẽ làm gì được thì làm chứ thực sự sức em cũng có hạn em cảm ơn mọi người nhiều chúc cả nhà thực sự sức khỏe để vượt qua đại dịch em bye bye